thì à, có phòng sông hơi cũng là khu vực phòng à, tập gym luôn nha. Căn nhà này thì à, đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân quận 12 nha quý vị. Với con đường khá là lớn và một trục một sạc của đường Tô Ngọc Vân đi vào, căn nhà mình thì ngay sát với lại đường lớn đường chính luôn, cũng là đường Tô Ngọc Vân, cách mặt tiền đường Tô Ngọc Vân chừng cỡ khoảng 3 đến 40 m đi bộ mà thôi nha, rất là gần nha quý vị. Và ngay sát bên ờ, của căn nhà chúng ta đây thì cũng như là có quán cà phê này, hai bên ờ, đều ờ, có quán cà phê cả nha quý vị. Với căn nhà mình thì ngay sát với mặt tiền đường và căn nhà chúng ta thì nằm trong khu dãy khu phân lô, khu xây dựng khu đồng bộ như quý vị. Thì ở trong đây con đường đã được gắn hệ thống đèn điện âm và có camera âm luôn nha quý vị. Camera và hệ thống đèn điện này Đấy, với căn nhà mới đẹp và được gia chủ thiết kế tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Và căn nhà này thì mới xây dựng và hoàn thiện xong và một căn nhà với hướng chính là hướng à, à, đông bắc phù hợp cho những ai thực mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch nha quý vị và căn nhà chúng ta thì à, thiết kế theo một cách uh, Roma rất là đẹp và tuyệt vời được uh, gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý anh chị và với một căn nhà diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 17m và được uh, xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và ba lầu với uh, tặng full nội thất là có 3 phòng và cũng là có khu vực uh, <coughs> sân đậu xe máy gara ô tô phòng khách phòng bếp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 Căn nhà mình thì à, với xây mới và thiết kế tặng full nội thất đầy đủ kèm theo căn nhà. Vâng thì à, bên ngoài sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái lan can thì được làm à, sắt đúc và sơn màu vàng đồng CNC nha quý vị. À, bên ngoài của căn nhà chúng ta thì sẽ được gia chủ làm một lớp cửa sắt đúc và có sơn màu vàng đồng CNC rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng ờ, khu vực ờ, vẽ hè này khoảng này thì ờ, rộng lên đến khoảng 3 mét nha quý vị thuận tiện cho gia đình chúng ta để xe máy ở khu vực bên ngoài và với một căn nhà xây dựng một trệt một lửng và ba lầu với lửng là lửng xui nha và với thiết kế rất đẹp nha quý vị cho một mẫu nhà ở trên khu vực địa bàn của quận 12 Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 6 tỷ 750 triệu đồng thôi Đấy và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha Một căn nhà mới đẹp và tặng full nội thất nha quý vị thì à, những ai đang xem và quan tâm cũng là lựa chọn cho mình những cái căn nhà mẫu mã đẹp và sang trọng đẳng cấp ở trên khu vực à, địa bàn của quận 12 và với căn nhà hướng à, đông bắc và với nhà mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Và với hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà. Và đây thì chúng ta sẽ có hai lớp cửa nha, một lớp cửa sắt đúc sơn màu vàng đồng CNC ở bên ngoài và chúng ta sẽ có một lớp cửa cún ở bên trong. Nhà mình thì hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Đây với nhà mới và diện tích cực dài, ngang 4m2 và độ dài là 17m. Đấy, với một trục và một sẹc của đường Tô Ngọc Vân đi vào. Ngay uh, sát bên với lại đường quốc lộ 1A và gần với lại khu vực uh, uh, cũng như là trường cao đẳng điện lực và gần với lại đường Hào Hy Giáp nha quý vị. Đấy, với căn nhà tặng full nội thất đầy đủ hết này Từ những bộ sofa cho đến bàn ăn Có um, giường, tủ và bàn trang điểm kệ để tivi luôn nha quý vị và điều đặc biệt của căn nhà này thì ở bên trên chúng ta sẽ có phòng sông hơi luôn nha. Và với căn nhà thì đang có giá bán là chỉ với giá là 6 tỷ 750 triệu đồng thôi. Đấy với một căn nhà xây dựng rất là đẹp và lửng là lửng uh, xui nha. Ở khu vực đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng gia đình mình này với một bộ sofa này kèm theo là những bức tranh bức ảnh nha quý vị và bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha. Đấy với um, kệ để tivi và kèm theo là bên trong những các cái đồ trang trí rất là đẹp và tuyệt vời này quý anh chị một mẫu nhà phải nói là đẹp và giá rẻ nằm trên à, vị trí ngay trục đường của đường à, Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân quận 12 ngay sát bên với là đường quốc lộ 1A thuận tiện cho gia đình chúng ta di chuyển về khu vực uh, quận Gò Vấp cũng như là di chuyển về uh, những các cái khu vực trung tâm và di chuyển qua khu vực uh, sân bay Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì rất là gần và thuận tiện cho quý vị. Khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ được cho chủ tặng gia đình thêm một bộ bàn ghế ăn gồm uh, uh, 6 ghế này một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha quý vị Đấy và có tủ bếp thì à, được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ um, cam xe Khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có giếng trời này Đấy và khu vực phòng không gian phòng vệ sinh Đấy hiện tại thì à, chủ nhà đang chuẩn hoàn công xong Thì sẽ làm cái khu vực ở đường sau đây luôn Đấy và có khu vực không gian phòng vệ sinh đường sau của căn nhà mình nha quý anh chị Đấy với căn nhà xây mới và thiết kế đẹp Một diện tích hợp lý này Và ngang 4m2 độ dài 17m và xây dựng là một trệt một lửng và ba lầu có phòng sông hơi phòng tập gym đầy đủ hết nha và có bồn tắm nằm <laughs> khu vực cầu thang đây thì sẽ được gia chủ đóng cho gia đình chúng ta với những các cái tủ âm tường này đấy những các cái tủ này thì gia đình mình có thể là um, để uh, những các đồ lưu niệm nha quý vị cũng như là khu vực đây thì chúng ta sẽ có được những các cái ờ, trụ cột tròn và có những các cái um, uh, lan can thì được làm bằng uh,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 Tầng lửng này thì à, gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng làm việc, phòng hát karaoke kê và phòng à, sinh hoạt chung cũng là phòng ngủ đều được nha quý vị. Rất là thuận tiện luôn. Và khu vực à, trước đây thì chúng ta sẽ có cái những các cái hệ thống đèn trùm này và trần thì được gia chủ đóng những các trần thạch cao và có những các cái đường chỉ đường nét tạo cho căn nhà mình thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị. Thì tiếp tục di chuyển đến khu vực bên trên, chúng ta sẽ tham quan đến cái um, uh, phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình nhá. Thì um, Căn nhà chúng ta sẽ được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Đấy, với những các cái ờ, giường, cái tủ và bàn trang điểm kệ để tivi. Đấy, và có tặng thêm uh, uh, một số điều hòa nha và có rèm cửa luôn nha quý vị. Thiết kế nhìn rất là đẹp và tuyệt vời, nhìn rất là độc đáo nha quý anh chị. Một trong những mẫu nhà thiết kế theo cách Roma. Mặt tiền thì Roma nhưng mà bên trong thì uh, thiết kế um, uh, hiện đại và Roma luôn nha quý vị. Khu vực ờ, đằng trước đây thì ở ờ, chúng ta sẽ có phòng ờ, <coughs> sẽ có phòng ngủ số 2 này. Đấy, khu vực phòng ngủ đường trước và sẽ được gia chủ tặng giường, tủ bàn ghế trang điểm đầy đủ hết luôn nha quý vị. Đấy, và khu vực uh, ban công đường trước thì uh, chúng ta sẽ có cái uh, khoảng uh, để uh, trồng cây cũng như là những các cái lan can thì được làm bằng sắt đúc và sơn màu vàng đồng CNC rồi, rất là đẹp nha quý vị. Sàn thì ờ, được gia chủ là lót gạch bóng kiến, gạch 80 x 80 vuông. Và khu vực đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng vệ sinh, có vòi tắm hoa sen và nội thất là hàng lý mắc nha, có gương soi kết hợp với đèn sáng. Đấy, và di chuyển ở khu vực bên trên thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 và số 4 nha quý vị. Một trong những mẫu nhà phải nói là thiết kế rất đẹp và tuyệt vời đang được uh, ưa chuộng trên uh, kênh nhà bán quận Gò Vấp cũng như là quận 12 và Tân Bình nha quý vị trên kênh hệ thống YouTube nhà đất chiến thắng cũng như là trên kênh hệ thống uh, TikTok nha quý vị đây và trên đây thì uh, chúng ta sẽ có cái phòng uh, uh, ngủ đường sau <clears throat> thì giờ chủ nhà sẽ full uh, 3 phòng ngủ thôi và còn để lại một phòng trống để gia đình mình chúng ta có thể là sử dụng uh, thêm những các cái nhu cầu khác nha quý vị lại với đường trước đây thì chúng ta sẽ có giường này và có tủ cũng như là có bàn trang điểm kệ để tivi đã được full nội thất option rồi Đấy, với ờ, full 3 phòng ngủ nha quý vị. Với vị trí đây thì ờ, chúng ta di chuyển qua quận Gò Vấp rất là gần và cũng như là ra bến xe ngã tư ga và di chuyển về khu vực ờ, Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng như là di chuyển về khu vực sân bay thì cũng rất là gần nha. Chỉ mất chừng cỡ khoảng 20 phút, 25 phút thôi. Đấy và di chuyển xe cộ đi lại rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái phòng thờ cũng như là khu vực sân thượng trước và sau và bên trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với phòng sông hơi cũng như là có phòng uh, um, tập kim và khu vực uh, uh, phòng uh, tắm nằm này. Đấy, bên trên của căn nhà mình nha quý anh chị. Đây và có phòng sông hơi đường sau, phòng sông hơi đá nóng. <coughs> Đây phòng sông hơi đá nóng nha quý vị. <coughs> đây với căn nhà xây dựng và thiết kế rất là đẹp nha. Ở trên uh, quận uh, 12 mà thiết kế phải nói là vô cùng tuyệt vời đẳng cấp nha quý vị khu vực đường trước đây thì chúng ta sẽ có sân thượng này đường trước của căn nhà này <coughs> đây sân thượng đường trước của căn nhà nha quý anh chị một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp Đấy, với ờ, tông màu sắc kết hợp những các cái hệ thống đèn ờ, chiếu sáng và rất là sang trọng nha quý vị. Thì ở ờ, trong video của em đến đây cũng xin kết thúc và nếu như quý vị mọi người khách hàng chúng ta xem và quan tâm đến